Ok hello, uh, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Tiếng Sô Kèo cùng với kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì uh, như anh em đã biết ấy, uh, vào uh, khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có các trận đấu tại giải đấu uh, ngoại hạng cũng như là Liga được diễn ra Đấy, thì tại ba trận đấu tại ngoại hạng như là Wolves với Crystal Palace này, Aston Villa với Fulham cũng như là trận đấu giữa Leeds với Leicester đó được diễn ra vào các khung giờ 1 giờ 30 1 giờ 45 cùng với 2 giờ vào rạng sáng ngày mai thì ba trận đấu đó Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh ờ, tiếng bóng đá anh em có thể vào tham khảo các mã kèo tại kênh này đó còn tại kênh tiếng số kèo Tiến cũng đã lên thêm cho anh em một cái trận đấu giữa cái thằng Giguna cùng với Real Madrid được diễn ra vào lúc 0 ờ, giờ 30 cũng là khuya hôm nay uh, rạng sáng ngày mai luôn nha anh em đấy thì tiếp theo đây trong cái video lần này Tiến sẽ lên cho thêm cho anh em một cái trận đấu mà diễn ra muộn nhất vào đêm nay đó chính là trận đấu tại La Liga giữa cái thằng ờ, Real Betis này cùng với Real ờ, Sociedad thì uh, trước khi mà nói về trận đấu này anh em cũng đừng có quên là để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cùng với kênh tiến bóng đá luôn nhé anh em để cho tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới ấy đó để cho anh em có thể tham khảo những má kèo một cách mà nó chuẩn mực hơn à, cũng như là nó chuẩn hơn để cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà ủng hộ cái kênh của tiến đó còn ai muốn vào nhóm muốn đầu tư lâu dài đó muốn gỡ gạt thì cứ liên hệ với tiến cũng như là anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín đó có số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online hoặc là ví momo một trong hai điều kiện đó thôi thì cứ liên hệ với tiến đi à, số zalo 0963 731 346 hoặc là có thể liên hệ với tiến qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video ấy đây Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage và TikTok thì anh em chỉ cần trực tiếp liên hệ một trong bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong mỗi video mà Tiến đăng lên hoặc là liên hệ qua số Zalo đó thì tiến sẽ trực tiếp đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em đăng ký cách chơi danh trang đó cách đặt cược cách vào kèo cách ra kèo bán kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể hết nhưng mà bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online nhé còn không thì bắt buộc phải có cái xài cái ví momo ấy ok anh em cần thì cứ liên hệ với tiến nhé thì à, quay trở lại với cái trận đấu giữa Real Betis với Real Sociedad thì trước tiên à, tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà cái nó đưa ra trước này đây thì hiện tại nhìn vào màn hình đi anh em sẽ thấy được uh, nhà cái đã đưa ra mã kèo là đội khách Real Sociedad chấp đội chủ nhà Betis với mức chấp là 0.25 cho cái mã cả chặn đó và cũng chấp uh, ờ, 0.25 ngay trong hiệp 1 luôn nhưng mà cái mức ăn dành cho Real Sociedad khá là cao bỏ 1 ăn 1.75 đó uh, còn về cái uh, mã kèo tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã kèo tài xỉu cả chặn và 0.75 cho mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 và hiện tại trận đấu này chưa có mã kèo thẻ phạt nha anh em vì tiến lên video khá là sớm để cho anh em có thể tham khảo ấy đó lấy được cái đề xuất YouTube anh em mới có thể tìm kiếm và tham khảo được mã kèo này nhưng mà hiện tại chỉ có được cái mã kèo gốc thôi đó mã kèo gốc thì Real Sociedad chấp gốc uh, ờ, bé tiếp với mức chấp là 0.25 cho mã cá chặn và cũng như ở ngay trong hiệp 1 thì cũng có mức chấp 0.25 của Real Sociedad trước Betis luôn còn về mức tài xỉu của trận đấu này đó chính là 8.5 cho mã tài xỉu cả chặn mã tài xỉu gốc nha anh em đó mã uh, tài xỉu phạt góc uh, ờ, và 4.5 cho mã kèo tài xỉu phạt góc ngay trong hiệp 1 thì uh, đây là những cái mã kèo mà tiến đã lựa chọn tối ưu nhất để đưa lên đây cho anh em dễ nhìn và dễ tham khảo đó thì tiến cũng chia sẻ thêm một lần nữa là tiến không có tiện đưa những cái trang lên đây vì bị vi phạm cái chính sách của youtube ấy cho nên tốt nhất anh em cứ uh, muốn có một trang chơi tốt nhất anh em muốn có một trang chơi muốn có nhiều mã kèo để chơi hơn không bị mất like mất phí đó tự chủ động chơi uh, bảo mật an toàn uy tín thì như tiến đã chia sẻ từ video rồi uh, từ đầu video rồi đó đủ điều kiện có xài số khoản ngân hàng chuyển khoản online có đăng ký chuyển khoản online ấy, hoặc là có sử dụng ví Momo một trong hai điều kiện đó thì cứ trực tiếp liên hệ cho Tiến nha Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em Ok thì với những mã kèo hiện tại trước khi mà đưa ra sự lựa chọn mà nó tối ưu và hợp lý nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo ấy thì anh em hãy cùng Tiến phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này trước nha anh em đó xong rồi đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó ok nhất để cho anh em chúng ta cùng uh, uh, hướng đến những cái chiến thắng trong các mã kèo của cái cuộc đối đầu này đây thì anh em xem này hiện tại nhìn vào uh, màn hình thì anh em có thể thấy được đây chính là cái sơ đồ ga xăng dự kiến của hai cái đội bóng này cả hai đều có sơ đồ ga xăng dự kiến là 433 nhé anh em đó đội chủ nhà Betis sẽ ga xăng với sơ đồ là uh, với bộ ba tiền đạo là uh, Perez cùng với uh, uh, Ilat này cùng với uh, Rodri Sanchez còn về bộ ba tiền đạo của cái thằng Rui Sociedad đó chính là uh, uh, uh, Oya Rabon này đó cùng với uh, Solot và Kubo đó thì đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo thôi nha đó không có gì chắc chắn ở cái sơ đồ này hết cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ ra sân dự kiến nha anh em thì à, tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem qua về cái à, đội hình chấn thương của hai đội bóng này thì nhìn chung cả hai đội đều đang có một những cái cầu thủ chấn thương khá là đồng đều với nhau đó tại đội chủ nhà Real Betis Betis thì nó có thiếu ba cầu thủ chấn thương trong cái cuộc đối đầu này đó cũng như tại à, Real Sociedad cũng có bốn cái trường hợp chấn thương đấy à, sau đó em cũng có ba cái trường hợp chấn thương trong cái cuộc đối đầu đêm nay đó nói đúng hơn thì Real Betis nó có bốn trường hợp chấn thương nha anh em nhưng mà về cái thằng ờ, Canales này nó đã có thể bình phục và có thể ra sân trở lại trong cái cuộc đối đầu đêm nay cho nên uh, về cái lực lượng chấn thương mỗi bên chỉ có ba ba đồng đều với nhau thôi đấy thì tiếp theo đây anh em nhìn chung thì thì cũng có thể thấy đây là chính là cái bảng xếp hạng tại La Liga thời điểm này cả Real Sociedad cùng với Real Betis thì cũng đang uh, uh, chênh lệch nhau chỉ là một bậc trên cái bảng xếp hạng thôi nhưng Real Sociedad thì đang bỏ xa cái thằng Betis này đến 6 điểm cách biệt đó anh em xem này uh, Sociedad thì nó có được à, uh, 16 thắng 6 hòa và 8 thất bại uh, cùng với 54 điểm sau 30 vòng đấu còn Betis thì nó có được uh, uh, 14 thắng 6 hòa 10 thất bại và 48 điểm sau 30 vòng đấu đó thì cả hai đội này đều có chung là cái số bàn thắng là 39 bàn ghi được nha anh em đó còn về Real Sociedad thì để thủng lưới 29 bàn đó còn về Betis thì để thủng lưới 33 bàn nói về cái uh, hàng hậu vệ ấy nói nói về cái hàng hậu vệ ấy thì cái thằng uh, uh, cái thằng Real Sociedad này nó nó nhỉnh hơn một chút so với Betis thôi nha anh em chứ không có chênh lệch gì cho lắm đó cho nên uh, Betis thì nó đã uh, Betis thì nó thủng lưới 33 bàn còn về Real Sociedad này nó cũng thủng lưới 29 bàn đấy nói chung uh, hai đội này đang khá là đồng đều nhau nhưng mà Real Sociedad vẫn nhỉnh hơn một chút gì đó ở cái nơi hàng thủ cũng như là cái vị trí đứng trên cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng này đó và cả hai uh, cả hai vẫn còn nguyên cái cơ hội để để để giữ vững được cái vị trí của mình đó giữ vững được vị trí top 4 lẫn top 5 đúng không anh em nếu như mà Betis thắng trận đấu này trước Real Sociedad chắc chắn là uh, cái cuộc cạnh tranh cái ngôi vị top 4 nó sẽ hấp dẫn hơn giữa hai đội bóng này nữa đó cho nên trận đấu này cũng khá là quan trọng nha anh em khá là quan trọng để uh, hướng đến một cái vé dự cúp châu Âu ở mùa giải sau đó thì tiếp theo đây uh, anh em hãy đảo qua về cái phong độ uh, cái phong độ của hai đội bóng này nha đây đầu tiên là đội chủ nhà Betis thì nó có được là 3 thắng hai hòa và năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì Betis nó cũng đã vừa bị loại khỏi cái giải đấu cúp C2 châu Âu đó tổng hai lượt trận nó thua là thua bằng MU trước tỷ số là 5-1 nhé anh em 4-1 ở lượt đi đó và thua 0-1 ở ngay cái trận lượt về trên sân nhà của Betis thì sau cái ờ, lượt trận à, thua này thì Betis cũng thể hiện một cái phong độ ờ, không có tốt cho lắm đó khi mà nó trải qua năm trận gần nhất tại La Liga với hai chiến thắng và phải nhận đến 3 thất bại đó cũng như ở trận gần đây nhất nó lại phải nhận cái thất bại tới với tỷ số là 2-3 trước Osasuna ở trong khi đó nó được xếp ở cửa trên và chấp khá là cao trong những cuộc đối đầu này nhưng mà đa số đều nhận thất bại thôi anh em đấy còn về đội khách ờ, Real Sociedad thì nó có được tổng cộng là 3 thắng đó 3 thắng uh, ờ, 3 hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên uh, mọi đấu trường đấy thì uh, có một điểm chung ở hai đội bóng này là cái thằng Real Sociedad này cũng bị vừa bị loại khỏi cái cúp C2 châu Âu bởi Roma đó thua 2-0 tổng ở hai lượt trận thua 0-2 trước Roma ở trận lượt đi này và trận lượt về thì trên sân nhà Real Sociedad đã có tỷ số hòa 0-0 với Roma đó và Real Sociedad phải dừng chân tại cái vòng uh, tứ kết tại cái giải đấu cúp C2 này đấy thì quay trở lại với cái giải uh, La Liga thì Real Sociedad nó có được 3 thắng 2 hòa đó sau 5 vòng thi đấu gần nhất tại La Liga này thì nói chung cái phong độ của Real Sociedad nó cũng uh, cân bằng với cái thằng uh, Betis thôi anh em nó không có chênh lệch cho lắm nha thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ sân khách cũng như sân nhà của hai đội nha đây đầu tiên là về phong độ sân nhà của cái thằng Real Betis thì nó có được hai thắng một hòa và hai thất bại ở năm trận sân nhà gần nhất đó một phong độ cũng ờ, khá lỗm nếu như mà so sánh với cái thằng Real Sociedad nha anh em đó nhìn qua Sociedad anh em thấy này nó chẳng được một cái chiến thắng nào ở năm cái chiến làm khách gần nhất hết đó với một trận hòa và bốn thất bại à, trận thua không một trước Valencia này không hai trước Roma cũng như là thua không hai cùng tỷ số với Villarreal và à, Athletic Bilbao này thì những cái trận thua của Real Sociedad nó hầu như là không có được một cái bàn thắng nào vào lưới đối phương lên em đó một cái phong độ khá là tệ cho những cái chiến làm khách gần nhất của Real Sociedad đấy thì anh em hãy đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này đó cùng với tiếng trước khi đưa ra sự lựa chọn nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư nha đây thì Real Betis nó có được tổng cộng là 3 thắng ờ, một hòa ở 4 lần đối đầu gần nhất trước cái thằng Real ờ, Sociedad đó xét về phong độ thì Betis gần như là nó áp đảo hoàn toàn với Sociedad luôn anh em đó và những chiến thắng của Betis trước uh, Sociedad thì dường như là cái thằng anh Sociedad này nó cũng chẳng có được một cái bàn thắng nào đó chẳng có được một bàn thắng danh, dự nào vào lưới của Betis luôn với tổng 4 lượt chặn đó và tỷ số bàn thắng là 10 0 dành cho cái thằng Real Betis trong cái lịch sử đối đầu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 vào với mã kèo này tiến lại ưu tiên cho anh em vào đội chủ nhà uh, Real Betis đó được chấp 0.25 cả chặn à, và anh em cũng có thể vào thêm cho tiến đó chính là vào cái mã kèo là tài gốc nha anh em đó tài gốc uh, à, 8.5 đây là hai cái mã kèo mà tối ưu nhất mà tiến dành cho anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đấu đầu này đó anh em học máu uh, trùng ý thì anh em vào thôi còn không thì xem như tham khảo và có thể đánh ngược lại anh em nhớ những gì mà tiếng nói nhá đấy thì còn những cái mã kèo chuẩn hơn ấy chứ giờ bóng lăn khi mà nắm bắt được cái sơ đồ ra sân chính thức của hai đội này cũng như là là biết được cái đối chơi cái đội hình của hai đội bóng này đó những cầu thủ quan trọng nào ra sân những cầu thủ quan trọng nào bị chấn thương không thể ra sân thì lúc đó à, lúc đó ấy, tiến sẽ xem xét là những mã kèo tiến sẽ, tiến sẽ đưa lại những uh, sàng lọc lại những cái mã kèo nó chuẩn nhất để đẩy lên nhóm cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo đó thì ok còn những anh em nào mà muốn uh, có một cái trang chơi uy tín nhất ấy đó thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online đó hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì Tiến sẽ giúp đỡ anh em cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký chơi trên trang đó ok chưa còn những ai mà đang thua tha sau bờ đó đặc biệt là thua tha cái mùa World Cup hoặc là Euro vừa rồi ấy muốn gỡ gạt muốn cùng Tiến đi chặn đường dài thì cũng liên hệ ngay cho Tiến đi à, cái nhóm thì hoàn toàn miễn phí luôn đó tiến sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em hết chỉ cần anh em đủ điều kiện mà tiến đưa ra thôi thì sẽ được vào nhóm cũng như là sẽ được tiến hướng dẫn cho cách chơi trên trang cách đặt cược trên trang luôn ok nhé còn cái việc mà liên hệ với tiến ấy, thì số zalo 0963 731 346 à, hoặc là anh em có thể liên hệ với tiến qua bốn cái nền tảng khác như tiến đã nói từ đầu cái video này ấy đó bốn cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong mỗi video thì tiến đều có để này à, facebook telegram fanpage và tiktok anh em chỉ cần ấn trực tiếp vào những cái đường link này có thể gặp uh, trực tiếp tiến nhé à, để tránh cái việc mà bị lừa đảo ấy đó hiện tại trên telegram đặc biệt là cái telegram này tiếng đang bị giả danh trên đây khá là nhiều nó lấy cái danh của nghĩa của tiếng để để nó lừa đảo nó lừa lọc anh em ấy cho nên anh em hãy cẩn thận nha à, nếu mà không biết liên hệ qua những đường link này cứ ấn trực tiếp cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo 0963 731 346 đó ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé à, ờ, anh em nào thấy à, uh, nhận định của tiếng hay đó trùng ý với anh em ấy anh em nhớ để lại cho tiếng một cái lượt like ở trong cái video này cũng như bình luận về tỷ số cuối cùng của trận đấu này đi tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhá đó thì ok à, tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nè đó và cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé